Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày nay thì à, Hải à, xin dẫn dắt cô chú anh chị chúng ta à, viết thư xúc bỏ à, cho cái tài khoản BDE để KC tài khoản BDE. Thì hiện tại là rất nhiều lỗi và Hải cũng đã có video hướng dẫn xử lý và cái, cái, cái tài khoản mà khi chúng ta đăng nhập mà nó không phải chuông thì Hải đã cũng đã có video hướng dẫn rồi. À, đến à, giờ này thì Hải sẽ hướng dẫn cho các cô chú anh chị cái à, cách chúng ta viết thư số bỏ cho công ty BDN e lỗi à, đó là Gmail đã tồn tại hoặc là trong quá trình chúng ta tạo tài khoản cái Gmail nó bị sai ví dụ như là à, như sĩ Hải à, à, a còng gmail.com nhưng trong quá trình ghi thì phải thế như sĩ Hải thì là như sĩ Hải thiếu chữ y như vậy là chúng ta sẽ sẽ bị sai và chắc chắn rồi sai như vậy thì sẽ khi vào tài khoản chúng ta sẽ không thể KIC cũng là úp hình lên được để mà mà KIC tài khoản BDN để nhận những cái cổ phiếu mà à, trong quá trình chúng ta làm việc tại rau ăn trong những uh, thời gian trước đó thì công ty tặng lại những cái cái điểm siêu ăn cũng như là cái gói chúng ta mua chúng ta sẽ được tặng những điểm siêu ăn và hôm nay thì được chuyển đổi thành cái cổ cổ phần của công ty BDN e, là một đối tác của rau ăn thì hãy xin phép được chia sẻ màn hình à, chia sẻ màn hình để các cô chú anh chị à, hướng dẫn các cô chú anh chị làm sao chúng ta thể KC được thì chúng ta sẽ vào một cái tài khoản nhé vào tài khoản rồi chúng ta sẽ đăng nhập cho trường hợp đây đăng nhập thì à, ví dụ như sau đã, bây giờ đăng nhập đây tài khoản này rồi à. các cô chú anh chị thấy có phải rằng là hiện tại thì trong quả chuông chúng ta sẽ không có này quả chuông sẽ không có gì ạ không không có có số 1 đúng không? và chúng ta kiểm tra bên đầu người bên à, bên bên tay trái của màn hình chúng ta thì chúng ta ấn vào đây kiểm tra đây cơ đây này à, đây là tên ID của bạn đúng không ạ thông tin của bạn thì cái à, đây là cái Gmail mà bạn ghi à, tên của bạn là ví dụ là tham cloud 83 cộng com nhưng mà ở đây thì à, từ rao bạn lại thiếu mất chữ viết kép cho nên là các bạn đây là một lỗi đây một lỗi chúng ta đã không có đúng cái tên Gmail thì công ty sẽ cũng không cho chúng ta được uh, hoán đổi cái thông tin lên để để mà mà KC để được nhận những cổ phiếu của mình thì ở đây thì bạn đã sai là à, tên à, cái gmail mail bị thiếu một chữ và thậm chí có những gmail mail chúng ta lại thừa một vài chữ tức là nó thừa những cái tự thiếu cái tự đều không được và những đây là cũng cách mà Hải nói những nhiều tài khoản chúng ta đang nhập vào họ ờ, hoặc là chúng ta đăng ký lại nó bảo là email đã tồn tại thì à, đấy là những thông tin mà Hải chia sẻ chúng ta sẽ vào gì ạ chúng ta sẽ vào hộp thư điện tử và nhấn mạnh nhé chúng ta sẽ vào hộp thư mà của chính cái cái, cái người này này đây đây 8 g 83 đúng không ạ chúng ta phải vào đúng hộp thư này nhé đúng hộp thư mà chúng ta đã đăng ký cái tài khoản chúng ta đăng ký tài khoản là uh, One cũng như là đăng ký tài khoản để hoán đổi cái điểm uh, điểm thưởng của của, của One sang BDN như vậy là cái, cái tiêu đề để mà viết thư thì chúng ta đây là phần tiêu đề à, và đầu tiên chúng ta phải là Hải sẽ gửi vào đó ở dưới cái phần bình luận của mình hãy gửi cái thông tin đấy là support a còng digital partner network co uk đấy là cái đường link mà chúng ta sẽ sẽ sẽ gửi vào đây thì Hải sẽ viết sẽ gửi qua cái phần mà mà bình luận trong cái YouTube của mình và phần bình luận thì hải sẽ sẽ để để đó để các cô chú anh chị vào copy một, một ghi đầu tiên là cái đường link của à, đường link của hộp thư điện tử sang trong TBDN và cái phần đấy hoán đổi điểm thưởng KC tài khoản BDN vào nhận cổ phần đây là phần nội dung đây phần nội dung nội dung là là chúng ta đây là phần nội dung ban đầu ấy, nội dung ban đầu dòng thứ hai là như vậy và dòng ba chúng ta sẽ cần một cái nội dung hải sẽ gửi đây cho ta một cái mẫu à, sẽ gửi cái mẫu à, về cơ bản thẻ có mẫu đây rồi mình sẽ sẽ sẽ viết mẫu cho cô chú anh chị và đây hải cũng sẽ làm luôn thông tin thì đây là những cái thông tin mà chúng ta nên nên làm đây là cái mẫu đây hải sẽ làm và cũng khởi gửi luôn à, ví dụ đây là à, công ty BDM nó là digita đúng không d d d à, rồi nội dung là như vậy cả nhà nhé ừ. ok rồi tên chúng ta nhớ ghi chính xác tên họ của mình trong tài khoản tàu ăn rồi chúng ta sẽ à, những người bộ đầu tiên là tiêu đề những người bộ phận hỗ trợ công ty B, DBA đây là đi Digita Banner Network tôi có tên là tên ID à, tên ID tên tài khoản tài khoản thì thể tài khoản luôn rồi tài khoản ID là à, như vậy à và tên ngày sinh của chúng ta rồi ta đi tiếp cái phần nữa ghi cái gầm neo hộp thư điện tử hay là hộp thư điện tử à, chúng ta lấy hộp thư điện tử luôn bằng lại copy ra luôn cho an toàn copy luôn sao chép luôn cho an toàn tương tự rồi bây giờ trình bày cái nội dung là tôi đăng nhập vào tài khoản nhiều lần mà không được à, tôi kiểm tra tôi đã kiểm tra đây là tùy nội dung cả nhà nhé tôi đã kiểm tra Yep. tới kiểm tra thì biết được là à, thư cái địa, địa chỉ thư rồi Đúng. tôi đã nhập vào tài khoản rất nhiều lần mà không ca không à, có thông báo Thank mm -hmm. không có một trường và không thể thành nhân dân và sau khi không có thông báo trên quả chuông và không thể úp mình hình chứng dân và hình châu phi để KC được tôi đã kiểm tra thì biết được địa chỉ à, thư của tôi bị thiếu một ký tự ở đây thì Hải nói cụ thể cả nhà nhé tức là sao ạ vì nội dung chúng ta có trường hợp là cái email nó nó, đã tồn động thì tồn tại người nói là tôi đăng nhập mà không được và khi tôi đăng ký lại tôi đăng ký lại thì à, luôn báo là email đó tồn tại thì cách cái, cách viết chúng ta thì cái nội dung hình như Hải đang đang hướng dẫn nhưng mà chúng ta sẽ ghi theo nội dung mà chúng ta có à, nội dung như thế nào ta ghi cụ thể như vậy ở đây trường hợp đây là bạn nào ghi sai ký tự thì Hải ghi nội dung là bị sai ký tự và tôi thì à, Hải đọc lại tôi đăng nhập vào tài khoản BDN nhiều lần mà không có thông báo trên quả chuông à, và không thể úp úp hình chứng minh dân và hình selfie để cải xe được tôi đã kiểm tra thì biết được địa chỉ thư của tôi bị thiếu một ký tự Đấy, chúng ta phải ghi cụ thể như thế cái nội dung như vậy kính mong bộ phận hỗ trợ công ty công ty DVN à, công ty DVN ờ, DVN DVN Vất Hoa đấy trả lời cho ta để thuộc giúp đỡ giúp tôi để tôi hoàn thành quy quy trình đổi lượng thưởng và hoàn tất KC tài khoản của mình à, mình rồi à, để hoàn tất cho mình à để hoàn tất cả à, để thưởng và hoàn tất ca sĩ của mình à, để được à, nhận những quyền lợi mà à, à Lao Anh đã đã cho tôi mình để nhận quyền lợi mà công ty vào anh đã cho tôi tôi xin chân thành cảm ơn bộ phận hỗ trợ đã nhận tình giúp đỡ auto rồi à, chúng ta sẽ chúc ờ, họ một vài điều là tôi ờ, ừ, tôi chúc tôi kiến trúc cho nó lịch sử được bản chúng ta về bản chúng ta tổ kiến trúc à. và kiến trúc các cán bộ bộ phận trợ từ về về không như vậy chúng ta về cơ bản cấu, cấu trúc của một cái ờ, phần à, viết thư chúng ta hãy lưu ý một lần nữa các cô chú anh chị hãy hãy dạ, chúng ta vào à, vào cái hộp thư điện tử của mình đăng ký với cái tài khoản mà chúng ta bị lỗi nhé phải nhớ là vào đúng cái hộp thư điện tử mà cái cái thư của mình nhé cái thư mình đăng ký vào tài khoản đau ăn để chúng ta viết thư sang cho họ chứ nếu mà chúng ta lại vào từ một cái thư khác thì sẽ là nó không hợp lý chúng ta phải vào đúng cái thư của mình và đăng ký vào đúng cái thư của mình à, về quy trình về về về cái bối cục ấy, thì đầu tiên là khi chúng ta vào phần trên là gửi là là gửi đến đúng không gửi đến ở đây là gửi đến này à, nơi đến này trên đầu tiên là nếu mà điện thoại ấy, thì nó là là from là nơi địa chỉ chúng ta ví dụ đây trường hợp đây là địa chỉ của bạn này là thắm rao 83 cộng comment.com đúng không ạ thì là, là nơi đi còn dòng thứ hai là nơi đến là support digita banet guộc.co.uk đấy còn phần này là cái cái muốn là làm cái dòng này xét cái phần thứ nhất phần thứ hai thì cái phần này đó là cái cái, cái nội dung để chúng ta chuyển đấy nội dung thì là hoán đổi điểm thưởng để KC thì thừa chữ để KC tài khoản BDN và nhận cổ phần rồi thì à, sau đó chúng ta sẽ à, về cấu cấu trúc à, của cái nội dung thì chúng ta là cái người bộ phận hỗ trợ công ty DBE tôi có cái tên tài khoản là ID là Gbit đó gì đó hay là tên gì đó nói chung đúng tên của mình và phải thông thứ nhất là thế thứ hai là nói đến tên của chúng ta đăng ký tài khoản đó và ngày sinh của chúng ta rồi hộp thư điện tử đó là những thông tin rất quan trọng à, tôi đã nhập vào tài khoản đây trường hợp là lý do của bạn này là bạn đã làm làm thiếu một ký tự trong cái trong cái gmail thì tôi đăng nhập vào tài khoản bdn nhiều lần mà không có thông báo trên quả chuông và không thể úp mình hình chứng minh nhân dân và hình selfie để cái c được tôi đã kiểm tra thì biết được à, địa chỉ thư của tôi bị thiếu một ký tự là tôi phải nói rõ cụ thể ở cái tình trình bày cái tình trạng của mình ờ, mình kính mong bộ phận hỗ trợ công ty BDN giúp đỡ cho tôi để tôi hoàn thành cái quy trình quy trình ờ, quy trình đổi điểm thưởng và hoàn tất KC tài khoản của mình để nhận những quyền lợi mà công ty Rowan đã cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn bộ phận hỗ trợ nhiệt tình giúp đỡ cho tôi. Tôi kính chúc các cán bộ bộ phận hỗ trợ công ty DBN thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc chào thoải mái à, thế các bạn thế này chúng ta xong rồi và thường thì chúng ta sẽ làm gì ạ chúng ta có thể úp cái hình úp cái hình mà mà thông tin cái cái, cái gmail của mình ấy. ở đây thì hải có hướng dẫn nhưng mà vào cái bạn này thì nó chỉ sai mỗi cái, cái thông tin gì ạ là thông tin cái gmail thôi thì chúng ta cũng không cần phải à, chúng ta không cần phải úp những hình ảnh lên nhưng mà về nguyên tắc thì chúng ta sẽ chụp lại cái cái tài khoản mà rau ăn chúng ta à, tài khoản rau ăn ta vào cái phần mà ví dụ như là à, ờ, ghi vào back office thì nó sẽ là chào mừng bạn tên gì đến xong dưới là nó có cái hiển thị là cái hình lục giác màu vàng này lục giác màu vàng cam và sau ạ chúng ta chụp lại cái đó thì có số cổ phần đó và tên ID đó chúng ta chúng ta sẽ gửi vào đây là hãy ghi vào cái kẹp giấy này này nhé trong bất cứ máy tính hay là trên điện thoại cũng có kẹp giấy chúng ta kẹp vào người ta sẽ gửi hình ảnh đi Đấy, ví dụ hãy ấn vào đây hãy, có những hình này à ví có những hình này hãy gửi hình nào đó Đấy, mình gửi hình ảnh nào mình thấy cái lưu trong điện thoại cái hình ảnh nào phù hợp trong cái nội dung cần thì mình ấn vào đó và ví dụ vào đây mình ấn vào open à, thì mở đi như đây hải không có vì đây là chỉ hướng dẫn thôi chúng ta vào kẹp giấy rồi nhé xong rồi tôi sẽ gửi những cái hình đó thứ nhất là nếu mà à, cái cổ phiếu chúng ta mà mà mà sai à, thì ta cũng chụp cái hình đó là, là tôi có 350 cổ phiếu thì tương đương là bốn cổ phần ví dụ thế đây trường hợp là những lỗi khác thì chúng ta vào kẹp giấy này này kẹp giấy trong trong điện thoại và laptop đều như thế chúng ta à, gửi kèm theo cái cái, cái tệp à cái tệp đi chúng ta gửi cái tệp thông tin đi ví dụ cái tệp này này cái tệp này bao nhiêu cổ phần này hoặc là đây này hoặc lỗi gì đây này đấy, à, thì chúng ta sẽ, gửi kèm theo có thể gửi hai ba rất nhiều cái đúng không ạ mình thấy cái lỗi nào cần thì mình gửi và chúng ta cũng sẽ chụp lại cái màn hình chính của cái tài khoản mà chúng ta khi vào không hình quả chuông ấy. hay là tên của tôi là tên này này à, mà không thấy có hình quả chuông có có số 1 tức là không thể úp hình lên được chúng ta sẽ chụp vào cái cặp giấy này có thể gửi nhiều file chứng minh cái điều chúng ta đã nói là đúng thì trong trường hợp này thì Hải viết thư sẽ không có sẽ không có có có gửi file bởi vì cái trường hợp bạn này bạn chỉ sai mỗi cái cái, cái Gmail thôi thì và điều này thì chắc là mình sẽ gửi thư và công ty sẽ phản hồi phản hồi để cho chúng ta và chúng ta sẽ xem xét uh, trong vòng khoảng hai ngày hai ngày thì họ sẽ làm việc mà nếu nếu không có thông tin thì chúng ta sẽ viết lại cái thông tin này một lần nữa mình uh, viết lại thông tin như vậy nhưng mà mình nói rằng là tôi đã gửi thư một lần mà chưa thấy công ty hồi âm rất mong mà công ty hỗ trợ vì cái ngày mà ngày hết hạn nó là mùng 10 theo cái thông báo công ty như vậy hôm nay là mùng 6 đúng không ạ bước sang mùng 7 rồi Hải đang là lúc 3 giờ sáng mùng 7 thì à, à, ngày mùng 7 rồi thì chúng ta còn 3 ngày thôi thì chúng ta hai ngày để ta viết thư ngày thư dĩ nhiên ạ nếu chúng ta là ngày mùng 9 hoặc mùng 10 không chờ đợi được thì dù sao cái lá thư chúng ta viết nó cũng hiển thị rằng chúng ta đã làm trước ngày mùng 10 như vậy sau này nó cơ sở chúng ta làm việc với công ty uh, à, DBE à, đấy là những điều mà hải nói và hải lưu ý một điều rằng à, có thể coi mùng 10 thì tất cả nhé tất cả những cái cái số điểm uh, Sion thì vua chúng ta trên tài khoản Rawan đấy à, có thể công ty có thể công ty Rawan sẽ khóa lại bởi vì họ hoàn thành nhiệm vụ họ rồi chúng ta hãy chụp hình chụp hình lại phần đó à, nhớ cái này quan trọng lắm ạ chúng ta phải chụp hình lại chụp hình lại cái phần mà à, khi vào mà đăng nhập vào back office ấy, thì nó có gì là chào mừng quý vị à, bạn A bạn B viết là à, G viết Hải tôi là gửi viết Hải Ờ, ví dụ tôi là bên hải chào mừng bên hải chào mừng bạn đến à, đến cái văn phòng thì trên cái dòng chào mừng đó phía dưới nó có à, một số cái thông tin nữa thì nó có hai cái hình lục giác màu vàng ừ, lục giác màu vàng đầu tiên đó là cái cn để vua. quan trọng lắm ạ chúng ta phải chụp lại là cái số lượng cn để vua chúng ta đang có cộng với lại cái tên id mà họ vừa chào mừng mình ấy, làm sao để chứng minh được là tên tài khoản tôi đây này tên tôi này có bao nhiêu siêu ăn này nếu ví dụ qua ngày mùng 10 bị khóa lại rồi đây là hải là ví dụ nhé chúng ta có được cái bằng chứng để sau này ta viết thư chúng ta cũng à, kêu à, hy vọng là cái viết thư là có chứng bằng chứng để công ty DBN họ xác minh được điều đó đúng à, nhưng lỡ họ đóng cửa rồi chúng ta đóng cổng rau ăn đóng rồi chúng ta không có thông tin nữa thì đây là những cái cảnh báo rất quan trọng thì à, với lỗi thì có rất nhiều lỗi rất nhiều lỗi như là lỗi cơ bản chúng ta là email đã tồn tại và email bị sai à, thì sẽ không có quả quả chuông còn nếu các lỗi khác thì à, hải đã hướng dẫn một cái video trước đó nếu các cô chú anh chị à, biết à, thì hãy hãy quay lại cái series video trong thời gian ngắn nhất là hải cung cấp khá đầy đủ các tin tức rồi à, thì đến đây thì hải cũng xin phép à, sẽ gửi trước lại hải gửi à, hải gửi thông tin rồi như vậy là tin nhắn đã gửi đi nhé à, tin nhắn này đi nếu người ta mà mà không muốn gửi thì hủy nhưng đây đã gửi tin nhắn đã gửi kìa đấy và chúng ta xem thư thì như vậy là, là thư đã gửi đi rồi và à, chúng ta hãy chờ một tí chờ một tí chúng ta đã, thư đã gửi rồi đây đổi điểm thưởng AC và cổ phần đúng không ạ chúng ta đây là thư đã gửi và đọc lại thông tin rồi ok như vậy là à, chúng ta đã đã đã ừ, đã hoàn thành cái việc chúng ta viết một lá thư rồi và đây là à, chúng ta chờ xíu thì khoảng cỡ chừng đâu đó vài phút rồi cứ đến nó sẽ báo cho một cái thư này nó báo luôn rồi đã nhận đúng không à, anh chỉ nhận đây là cái số ký tự của cái lá thư này à, tiếng Việt ok tiếng Việt kích thước rồi đây là yêu cầu của bạn à, đã được nhận và đang được nhân viên hỗ trợ của chúng tôi xem xét để xem nhận xét bổ sung hãy trả lời mail này à, tức là cái số này số quy định của cái lá thư chúng ta họ đã nhận rồi đấy và họ sẽ xem xét và trả lời sớm ở à, đây thì trên à, trên phần phần dịch của uh, máy tính nó sẽ có cụ thể và nếu một số cái thì trong một chút lên trên điện thoại cũng được có bản dịch cho chúng ta cũng chuyển sang bản dịch để nghe để hiểu à, đấy là à, khi mà chúng ta gửi xong thì có một cái lá thư gửi về là chúng ta mở ra và đây là lá thư này không phải là thư xử lý đâu nhé lá thư này họ chỉ nói là họ đã nhận và họ trợ số trợ xem xét thôi và hải à, nhiều cái cuộc điện thoại các cô chú anh chị gọi tới vào à, chị gửi thư rồi thì họ trả lời mà chị không hiểu gì cả à thế không phải ạ họ có trả lời là họ đã nhận thư thôi và có số này đó là họ đã nhận và họ xem xét để hỗ trợ giúp đỡ chúng ta chúng ta phải lý nhé còn nội dung là thư mà họ trả lời chúng ta rất là dài không ngắn như vậy đâu đấy, thì đấy là những thông tin mà hải muốn cung cấp cho cô chú anh chị biết cách chúng ta viết một lá thư một lá thư thì cơ bản là như như vậy thôi à, hải vừa hướng dẫn nãy giờ rồi thì à, cũng đã khuya rồi hải à, chúc cô chú anh chị thật là một đêm một thật ngon giấc và sẽ sớm thành công cũng là được sự hỗ trợ của công ty DBN để chúng ta nhận được các cổ phiếu của công ty Rawan đã tặng chúng ta thì à, nếu thấy video này hay các cô chú anh chị hãy đăng ký kênh và like và cũng à, có thể có bình luận ví dụ như là có những điều gì đó thì anh chị có thể bình luận à, để dưới phần, phần bình luận của cái à, video này à, để Hải nhận biết được cũng có thể là những cái rút kinh nghiệm để chúng ta có thể làm tốt hơn trong lần tới và đến đây thì Hải xin phép được dừng được dừng lại cái phần chia sẻ chúng ta viết một lá thư và uh, chúc cho tất cả các chú chúng ta à, sẽ làm sao nhận được tất cả những giá trị nhận được cái quyền lợi của chúng ta đã cống hiến cũng như là đã tham gia Veron trong suốt thời gian qua à, Hải xin tạm biệt và hẹn gặp lại à, một lần nữa chúc các cô chú anh chị một đêm thật ngon giấc hạnh phúc và bình yên Hải xin chào hẹn gặp lại và chào tạm biệt